140 cân, 140 cân đây cà chua rất đẹp các bạn này đỏ như quả hồng luôn đỏ rực như quả hồng luôn đúng giờ mưa vâng. như này em không muốn chảy em nằm ngủ em cứ tưởng là không mưa em vừa gọi điện cho nó mà đấy tận này vâng thưa bạn là bạn đã đi mua ở nhiều nơi rồi thì bạn cảm nhận là cái cà chua của nhà ông thành ở ờ, địa chỉ là thôn thành lập một à, xã minh tân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thì cái chất lượng cà chua và cải bắp su hào ở đây như nào? Su hào nói chung là chất lượng rất tốt chị ạ. Người uh, dân uh, rất thích. Và cái cà đẹp. chua này thì nó ăn, ăn ngon. Nó có nhiều bột không? Nhiều bột đấy chị ạ. Nhất là cái cái giống cà chua tròn này thì nó nó là à, đẹp. Đây các bạn này. Ừ. Đỏ rực như là quả hồng đẹp hơn quả hồng nhỉ. <laughs> ừ. Đẹp hơn. Và cái sản phẩm này thì thì các bạn cứ yên tâm là đây sản phẩm sạch tại vì dùng cái phân bón silic này ít khi phải phun thuốc bảo vệ thực vật lắm hạn chế rất nhiều hạn chế tối đa luôn đấy mà cái ờ, bắp cải mà đấy trông đẹp nhỉ bỏ mấy cái quả ủi kia ra mà quay không kệ đó kia là quả ủi các bạn ạ đấy và tất cả sản phẩm này là đưa lên thành phố Hà Nội đúng không? Vâng, cảm ơn đấy, đấy khoảng mấy năm nay rồi đấy. Vậy thì ờ, cái sản phẩm của ta cũng góp phần làm cho một cái nền nông sản của thành phố Hà Nội là góp phần là lấy nông sản sạch tạo ra những cái sản phẩm sạch Đấy. Vâng. đúng là cái này mà phải vào siêu thị đúng rồi. nhưng mà bọn em này bán dân dã dân thôi nhưng mà ừ, thương vượng là tại sao ông không làm thương hiệu để mình à, đi vào siêu thị có phải không thứ nhất là hàng sạch này ấy, thì là cái, nó phải vào cái, cái siêu thị, thị này thứ nhất là gia đình bây giờ có ba mẫu mà vài vợ chồng này nào không có đủ thời gian để không xuể đúng không? không nào không xuể em và ông có phấn khởi khi mà được cái sản phẩm uh, nó vừa an toàn, nó vừa hiệu quả mà lại năng suất cao như này, ông có phấn khởi không? Nói chung là mình làm để mình chủ yếu là phục vụ cái gia đình nhà mình để ăn để cho nó đảm bảo. Vâng. Sau đó là thừa thì mình bán đi. Nhưng không ngờ thì nó cứ đam mê về cây cối rồi là mình cứ thích mình làm thôi. <laughs> ông có khuyên cáo gì với những người trồng cải bắp và cà chua ạ? Khuyến cáo thì bây giờ mình thì, thì nếu mà để mà làm cái tay nghề của mình thì nó nó, nó gọi là mình học hỏi mình làm có khi người ta làm dài hàng ngày hơn thì cũng bảo thì cũng chả dám bảo thôi thì <laughs> mỗi người có kinh nghiệm thì cứ học hỏi nhau thôi chứ còn thì không dám bảo ai Nhiều cả. người quái hơn đi. <laughs> Thế để mà nói về phân Sidic thì ừ, ông nói với ờ, nói về phân ông nhận xét về phân Sidic Tân Bắc Bắc Giang như nào? Cái phân này thì khi đã tìm hiểu và tôi là người là dùng được 4 năm rồi, nói chung là khi dùng đến tôi cảm nhận được phải những người yêu cây thì mới cảm nhận được còn nếu mà dùng bình thường thì có khi người ta cũng không cảm nhận được đâu bởi vì cây này là nó thứ nhất là nó cứng cứng cây nó dạ. chống đổ ngã mà tất cả bệnh tật thì nó có giảm đi rất là nhiều ừ. Đấy, mà ăn cái rau nó cảm thấy nó giòn mà nó ngọt hơn vâng, cảm ơn ông thì các bạn nhé đây là xe để một xe ô tô hàng ngày mỗi một ngày mình xuất một xe như này chị ạ phải không ạ đây thì à, mỗi một ngày thì ờ, có thể nó chỉ việc kéo dài độ khoảng tháng thôi hoặc à. là hai chục hôm thôi chứ còn thì cũng không thể đủ xuất suất được. Vâng. Đấy, mình cái xuất cái hàng ờ, sản phẩm đi Hà Nội đây biển số xe đây các bạn này. Nhìn những quả cà chua này rất là bắt mắt, nhìn nó đẹp và rất hấp dẫn các bạn ạ và khuyên cáo các bạn là lên ứng dụng cái phân Sinic Tân Phát Bắc Giang để tạo ra những cái mẫu mã đẹp như thế này chất lượng thì rất là ngon những cái cà chua này nó rất nhiều bột các bạn ạ và cái quả cà chua nó rắn chắc nó sẽ tươi nâu và ăn thì nó ngon nó ngọt mẫu mã thì đẹp cái bắp thì cũng rất là tuyệt vời và su hào đây còn cả sản phẩm su hào nữa nhưng mà chúng tôi đến muộn thì chủ vườn đã đóng hết và đây để xuất đi Hà Nội rồi các bạn ạ và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo đây là em à, dùng uh, sản phẩm của ông Vượng làm ra đây Mang uh, chuyển lên Hà Nội đây à, là... địa, Ông Vượng, uh, xin bạn cho biết địa chỉ của nhà ông Vượng Ông Vượng là thôn Thanh Đập, xã Minh Tân Thành Đập 1 chứ à? Vâng, Thành Đập 1 Xã Minh Tân, Minh Tân huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên vâng. Hà Nội Vâng, Hà Nội. vâng. À, Bạn đã mua um, cà chua của nhà ông Vượng này nhiều lần chưa? Nhiều rồi ạ à? Em bạn... lấy từ đầu chứ cuối đấy à, Vâng Bạn nhận xét cà chua dùng phân món silic ờ, tân bắc bắc giang này nó như nào và vâng, ngon và tốt đấy và vâng. có nhiều bột không và vâng. là vì em không, ăn. đây này. ăn các bạn này đỏ như quả hồng này <laughs> vâng chị cứ quay thoải mái <laughs> chị cứ cho đến nào chị bán tốt là được rồi <laughs> em thì đỏ như như quả hồng luôn các bạn này và... đấy mà đây còn bắp cải bắp cải à, đẹp đấy bắp đẹp. cải giống đẹp đấy Đây, ờ, nói đi... chung ở đây là Hà Nội là thịnh hành nhất là bắp cải này bây giờ bạn đi mua nhiều nơi thì bạn cảm nhận à, cái bạn đã đi mua ở, ở nhiều nơi rồi thì bạn Vâng thưa các bạn, là đây là cà chua của nhà bạn Nguyễn Văn Vượng ở thôn Thành Lập 1, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, tỉnh thành phố Hà Nội và cà chua này là cà chua cuối vụ à, đã thu được 3 tấn rưỡi rồi và do là chủ vườn là ít nhân công quá cho nên là không tỉa được những cái lá già đi thành ra lá úa như thế này thôi nhưng mà tới đây thì chủ vườn có nói là nó sẽ hồi sinh chú chú ờ, vượng ờ, sẽ tái sinh lại vâng chú mời, ờ, mời, mời. chút hết cái lá già đi xong bắt đầu nó lại mọc mầm vâng. tiếp tục vâng. ra vâng. trái tiếp tục mọc mầm tiếp tục luôn đấy chú đứng đây đã đứng đây từ từ để phỏng vấn tí à, vâng thưa ông Nguyễn Văn Vượng thì à, với cái cà chua mà dùng cái vân silic tân phát Bắc Giang ứng dụng trên chỉ tận dụng những cái bờ này thôi chỉ tận dụng trên cái bờ này và ông đã bón quy trình như nào bón phân silic tân phát Bắc Giang như nào nếu tính diện tích ra thì cứ 10 à, cân Sinic cho một xào Bắc Bộ. Vâng. Đấy, cái túi có... 2 túi 5 cân phải không ạ? 2 túi 5 cân. Đấy. Vâng. Thế và uh, cái nvk thì ông dùng bao nhiêu? Một yến uh, à, phân 16 16 hoặc dùng 19 19, 19 trừ 9 trừ à. 19. À. Đấy. 19 19. Đấy, đấy loại dùng 19 được. 9 19. Vâng. Thế và sau đó có phải dùng cái túi 300 g Sinic để phun vào không ạ? cái ờ, này cái, cái túi 300 g sau khi nó ra hoa nó đậu quả rồi thì mình phun vào thì quả nó bóng hơn. À. Đấy. Phun với liều lượng như nào? Cứ một gói là ba bình. À, một gói ba bình. Thì uh, phun cho diện tích một sào. Thế và cái trên cái ruộng này thì mình đã phun được bao nhiêu lần rồi? Này thì nói chung cũng không thể nhớ được. Vâng. Thực tế là không thể nhớ được mình cứ, khoảng một tuần lễ thì mình nhảy mình lại ờ, phun một lần. Phun một lần. Vâng. Và ông số phân này thì ông cảm nhận về cái lứa nó có kéo dài hơn Cái, cái quả nó sẽ đanh hơn quả nó đanh hơn quả đấy. nó sẽ đanh hơn đây các bạn ơi quả cà chua đây này nó sẽ nó, vâng. rắn chắc hơn nó rắn chắc hơn các bạn nhé đây này quả, vâng, quả chua nó rắn chắc này nó rất đẹp màu mã thì ông thấy thế nào nó bóng hơn bóng hơn và cái cà chua này ăn rồi rất là ngọt các bạn ạ đấy. và cái dự định ở đây thì ông định thu đến thời điểm nào nữa hay là ta để cho nó tái sinh cái này thì chảy khi mình chảy hết quả đi rồi mình à, có thể mình tưới phân tiếp vào thì vâng. có thể là bắt đầu cây nó sẽ phục hồi lại và nó sẽ nảy mầm nó ra một đứa khác ra một đứa khác thế thì mình sẽ lại ăn tiếp ăn đến tiếp. tận tháng tư phải không ạ nhưng mà có được đến tháng tư được cái vâng. này được đến tháng tư nhưng mà cái quả nó sẽ nhỏ hơn bây giờ tí à. Vâng. đây thì các bạn đây này, cái, cái, cái, cái cây này này nó biết quả là cái mầm nó bắt đầu không có nhân công cho nên là để đã úa như này đây. nhưng mà quả vẫn rất đẹp đây này quả đào và này. xung quanh đây thì à, chúng tôi thấy rằng là à, cà chua của họ trồng là bị héo xanh à, chết rũ rất nhiều à, cây không lên được à, quả thì xấu nhưng mà cà chua của ta thì vẫn rất là đẹp đây quả chắc một lượt như thế này đây mà thời điểm này là đang là cuối vụ nhưng mà quả đây đề nghị quay vào chỗ này đấy nó sai này à, khi mà dùng cái phân silicon bắc bắc giang thì ông đánh giá tỷ lệ sai như nào có thể là cái cái cái, cái nếu không dùng cái này thì nó chỉ được khoảng 6 đến 7 phần trăm như dùng cái Phoenix này nó tăng được khoảng 10 phần trăm 10 phần trăm ừ, tức là tăng Ở 30 từ 30 đến 35 phần trăm năng suất à 30 35 phần trăm về ở đây thì mặc dù rất sai như này nhưng mà tỷ lệ dụng thì ít lắm không đáng kể và thưa các bạn là đây đề nghị quay máy quay xuống góc này đấy tại thời điểm này hôm nay ngày âm lịch là ngày bao nhiêu nhỉ Nay ngày âm lịch là bao nhiêu? ngày ngày ngày dương lịch là bao nhiêu nhỉ? Dương 13. 13 tháng 2 năm 2020. À, nhưng mà quả từ gốc đến ngọn các bạn này, quả từ gốc đây. Từ gốc lên đến ngọn như thế này, đây, sai rực rỡ như này. Những cái chùm như thế này nó phải vào khoảng chục quả nhưng mà nó lại không bị dụng Và cái cuống của nó, ông đánh giá về cái cuống này nó thế nào? Đấy, cuống nó rất là xanh. Xanh và nó có dai cuống không? nó dai bởi trận, vì nếu trận không mùng dai... 1 vừa rồi nó cũng không dụng mấy trận mùng 1 Tết mùng 1 mưa đá như vậy nhưng mà cũng không dụng đúng không Đấy. ông ờ, có khuyến cáo gì với những người à, trồng cà chua ạ thì cái này thì cứ chia sẻ bà con thì ờ, có điều kiện thì nên dùng cái, cái phân chinic thì thôi vâng. để nó cùng nhau phát triển kinh tế đây nó rất là đẹp và ông có thể cho biết nếu các bạn muốn mua hàng uh, ship hàng thì có bưu điện thì ông có ship hàng không hoặc là gửi qua xe khách thì ông ờ, có, có ship hàng cho các bạn ờ, cà chua này ạ à? chung này. nói chung là hầu như cà chua ở nhà đã đã có khách mua hết rồi à thế ạ thì nếu các bạn muốn mua thì liên hệ với số điện thoại nào 0973 700 622 Ông giới thiệu địa chỉ ở đây thì ạ đây là thành lập một xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vâng, có tên ạ? Tên là Nguyễn Văn Vượng. Vâng. Và số điện thoại ông đọc lại số điện thoại đi ạ. Điện thoại là 0973 700 622. Vâng, các bạn ơi các bạn sẽ liên hệ với số điện thoại này nhé. Nếu chúng ta muốn mua cà chua trái vụ hoặc là cà chua sớm hoặc là cuối vụ mà các nơi không còn cà chua nhưng tại cái vườn này thì ông Vượng ở đây là một người ờ, về thâm canh cà chua cây rau màu tuyệt vời rất là giỏi và sẽ um, có những cái um, đáp ứng được cái, cái cái cà chua cho các bạn và mọi cái liên hệ thì các bạn hãy cần tư vấn thì các bạn um, tư vấn về kỹ thuật trồng cà chua thì các bạn liên hệ với ông Vượng còn về phân bón Sinic thì các bạn liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 và 0914 618 969 để được tư vấn kịp thời à, cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất Ờ, các bạn hãy đăng ký kênh ờ, của chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn tân phát Bắc Giang hoặc là phân bón Sinic tân phát Bắc Giang ờ, để kịp thời phục vụ các bạn cũng như là chia sẻ những bí quyết thâm canh cây trồng và cung ứng phân bón cho bà con trên mọi miền tổ quốc và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vượng nghe rồi kính chúc ông cùng gia đình à, một năm mới mạnh khỏe tăng gia sản xuất tốt để góp phần cho thành phố Hà Nội những cái nông sản sạch hơn nữa, an toàn